trước đi coi đông nghịt nó có chỗ đứng như dày nếu mãi nó người ấy chưa cái đó trước là ngồi về đi là tân đây là tân ngồi nữa Ba, mười lăm không ai được sáu mười lăm cái đây đâu đâu Đập vô. Ờ, rất được. Rồi. 16. Có 16 hả? 9 này đừng nhảy nhảy nhá, chứ đừng nhảy. Ờ 16. Khẩu tống lên đập. Đâu. em đập lắm nhở bác thầy. Ôi, hay, mình đâu có đánh cái chuyên hay không? coi phải không không Thảo con này con nhân rồi nắm đi ông đánh được bóng chuyên rồi 70 hả? 17 Ờ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 15 18 Thôi em của chị Lại bỏ đền Rốt tầm 2 cái luôn Phát 4 cái rồi đó mà đền mặt gì Tôi giá Lên tiền đó, tôi giá Tao Tao đền Không yên tâm Nếu mà nữa đây là tao phải ngửa mặt tao ra đây được không Mặt tao đó nó thùng về Ở đây thì tất cả chỉ vì rồi, 16 16 Oh! Đi xin tất cả lực mà đấy đập được mới được có một một hai quả với một quả con quả hai quả đấy là lực mười mười hai sa quả là số mười hai mươi nào chung mấy đây tư mạnh không? Được. Kỳ cuốn lắm này. Chỉ mà lần đầu tiên đọc bóng tiếc quá dễ mình bóng tiếc quá dễ bà kết thúc hay là 14 luôn đâu hết rồi mấy nhỉ ta 24 22 thôi Nhìn Điều cao lên đi. Thái có thể biết liền mà. Biết là ba nhưng mà đi chơi lòng thôi cậu Số 5. Số 10 năm. Sao cũng lúc mà phải 9 trang vậy ạ. 1 trang, 9 trang bay lên gì vậy? con tiêu tịch này, con tiêu tịch cái đây, con tiêu tịch cái đây là đây. Nhiều lưới. Mày mày. Mày lên rồi hỏi. Hiếu ơi, thuần mấy tuổi rồi hề? Bơi Câu hỏi con chữ Hỏi con chữ gì ạ? Chữ gì rồi? Em bao nhiêu tuổi? Em 2 tuổi rưỡi Em bao nhiêu ký? 2 ký Con trả lời hay Cao lên 2 ký về thì về ý còn đánh tiếp thôi lịch quên tiếp vô về làm rau cho người ta lên ăn hỏi lẩu đấy ạ mời hay đó lạnh lấy đà Bà nó xấu à Này đi ba nó xấu Trừ vi không nghiệm gì ạ Nói xấu là này trừ trừ không nghiệm là đều có con hết đúng không ạ Ờ, như vậy là hai đội tuyển đã thực hiện đến pha bóng chúng ta tỷ số bây giờ đã là hai một không không không hai anh ngồi anh ngồi rất nhiều tao tao nhiệt lắm rồi nước này nước này nước này nước này đi lên Ờ, nước đây nước nào quá cả được cả luôn ấm trăm luôn có chạy ra đây bay người ấm trăm đấy thôi rồi Ừ, hết tiền tài. Đánh không lời trải nó trải gì lắm chú ơi con anh thổi ra nó bị mấy rồi năm mốt bốn năm cái năm sáu bảy lắm hai ê vừa đi cái này ý đưa tiền thì mày phải trả còn mình mình lấy cái anh đặt cửa đâu cửa năm mươi nghìn sau cửa tám tại vì lưới lưới bảy a năm mươi nghìn chạy đi tay rồi mà quân người tề nhìn kỳ lắm

nốt thì nó thành bài thành bài nhé bình năm mươi nghìn em chỉ chỉ lấy của em lấy à hồi hồi hồi về lấy bài hết rồi không cho ngồi nữa không cho ngồi nữa em có ngồi đâu em làm đấy đấy ngồi đừng có đồng đầu được Tí Đừng vào không Ờ, bốn ba chứ Này quả vừa đồ ta này, ta lật chơi đẹp được tiếp cơ si rồi ba mấy rồi anh chuẩn ơi từ từ cơ si được một ba năm lính đó chị lính nha chị lính nha chị lính nhá chị linh là cái dung linh chết rồi linh điên rất tốt chết rồi biết lực lực lực lực chết đi đều chốt sửa chết bắt rồi bắt rồi để thả đây hai nhanh rồi lấy phòng phép tôi sáu bốn ăn cầu hủy đây. ăn rồi ăn rồi ăn rồi ăn rồi tao tưởng là ngoài thì có sải dép mẹ tại máu là đầu vẩy ra ngoài đó trong tay khắc à, định à, pha bóng cầu được được năm sáu ngoài thôi ngoài bên ngoài anh đá anh đói kính nha anh ơi kỳ bình thường lại ra lừa đưa tay mất gì như đặt luôn đó chuyện này nó đặt nó còn như mình nhé nó đứng rất là liền ăn cơm trước Đâu, cùng bê bê bê bê Cái là sát vào đi cầm nước ta có lên luôn đó thấy không đó đó cái bao chả cầm nước chân thám là theo chân thám rồi Dê dê Dê dê Dê dê được tiếp sinh được tận mười bảy rồi dứt được kỳ ơi về đi thôi câu cái này dứt câu đi ăn đi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 lượt cái quý ăn được bát lên để coi ăn ăn không máu tại dăm đi cô rồi này gì ơi dăm dăm đây

con tắt quả thành công cởi cơ đi đoạn bốn mười hai lực thấy mấy cái comment ngồi nói từng từng cái đây thả hết được gói còn được đi chưa và bắt đầu chúng tôi đổi thời gian tốt vậy mất biết ơn chưa quan trọng hoàn góc cái gì chết chết chết chết quang rồi chị thắng đây rồi chết chết rồi chết đọc mới mười mới đọc mười một lên lần thứ nó vô đó là cồn à đúng rồi đọc mười một lần thứ

Ôi ít đâu. Tao bỏ đó. Thôi ăn á. Anh. Đó đó đó đó. Cái cái tuổi là lâu là tất là. Đừng có đi. Chị ơi, chị đây chị đây không ăn không ăn được nữa mà không ăn tháng cho em khỏe đây coi giờ đang hở đã đấu hở mày đừng tự tử bay ạ mấy mà to phân tâm lắm mày Đại biết Làm tiếp 15 Tàu một tàu lắm Kêu anh Thấy nó có bỏ mơ mà cho anh em cái được kéo có cái cây cái cây mút cái tay mút cả tay luôn đô lửng lại tay đến thẳng thế ô nào đều đều đều đều có nha có ăn cái lần này ăn cái nước này đừng nước linh ăn vẫn ở chỗ nào cả linh linh ăn được linh ăn thì ăn lỗ chỉ có được bánh mơ mới được bánh mơ thủy được hai cây thủy thủy thủy ăn được tính rồi thủy rồi chị hóa chị hóa nhiều lắm rồi mình cột đập mặt đập mặt ở chị dạ. thắm ở chị thắm em có thể không ở chị thắm có nhiều cái cây và tình bán nhiều cái cây có tiền như này để để để ở ờ, này đấy không lấy tiền này này đâu tay mà đâu tay đúng rồi ngoài đây ờ quỷ cái cây mà bà bà bà bà gì cũng gây chắc rồi thấm bà lên không gây lên xin bà lên sáu cơ lên lệ lệ lên ăn rồi lên bắt đầu lên chỉ với lên lệ đâu lên lên kết thúc lên đi Hãy subscribe lên kênh Ghiền lên Gõ Để lên bỏ lỡ lên video hấp lên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 Tuyệt đồng, tuyệt đồng Không, không, đưa tới gì Anh nhìn đi này à? Lưới ơi Lưới dưới không tính, lưới dưới không tính không tính Lưới dưới không tính 17 Liếm hỏi đoán rồi Không ăn gì gì ạ Cắm vào đấy, tắt hết Cứ nữa, cứ ăn nói Đùa con Ăn đặc à, thả cái tay ra Mấy con đặc ạ, em Nói không kêu, mà chỉ thăm ăn hết này Cho cái ơi Không ăn về, chỉ tắm ăn lắm mà, ăn lắm mà